Ê Đó nè Hay quá anh Hiểu ơi Anh Hiểu ơi tốt là mất đắp Trời ơi Mất luôn rồi không đắp đánh được không nhưng mà có đánh được không mà đun mà đun bây giờ anh ạ đánh được vẫn trồng được giờ giờ nó sắp có mã rồi ờ, vô luôn vô luôn hiểu em tanh à ok hiểu nha đó đó là thế đó top nha mọi người Đây, top đây rồi Ê, ê, ê, đảo, đảo, em, em đảo xuống giết mình cho bạn này. Em đã không qua được chung anh ạ Rồi, vừa Vla không vô đâu anh ơi Giờ nó mới vô rồi Đây luôn nè. À. nãy hình này có mặt đầu không à có em ơi okay, okay, okay. mặt đầu em ơi dạ ba anh không lát đâu Đó, đánh chuẩn người hàng kia đánh chuẩn người hàng kia bên việt nam mình cứ ôm sứ giả làm đéo thì bên này là cứ cứ thả cứ lên là thôi lấy luôn thôi cứ thả thôi anh em nhanh nhanh cả tầm biết nó qua mà về luôn đi anh ơi đó cho một phát nữa ok, ok, ngon ngon phù ngon quá rồi. Ê, ê Lùi, lùi tiếng yếu ơi, lùi tiếng yếu ơi Sao, sao, sao, cứ từ từ, phong mà, đang phong mà Sao, đang Em cứ đẩy đi, đẩy đi, không, không xuống Ê, nó đánh kìa, nó, nó đánh kìa Nó đánh dưới này Em lên, em lên, em lên, em lên, từ từ nhá, ok nhá Vờ la, vờ la, vờ la, vờ la Ok, con link con, con, con là bằng chết rồi à ở đến mid cả oh. em đẩy em đẩy vào em đẩy trụ trụ đấy này Ôi gần chết hết rồi kìa, gần chết hết rồi kìa Bỏ của nhiều ấy, của nhiều hết đấy Em phút trụ cho dạ, Ok yeah dạ. Ok ok hiểu rồi Đúng rồi, lấy hết lớp trụ luôn, quá ngon Ok Cái bách chưa anh nhá, bách trước Rồi, rồi, rồi, này kiếm tăng cưa anh em ạ, khi mà có hai con phép khỏe Lên kiếm tăng cưa đi Biết ai, biết ai, dựng USD à, đang đua về anh hiểu huế nhá hello mọi người chào sở hữu hương chào đức à, ông an em thì không không phải hiểu huế ông gì nhầm à hiểu siêu ổn hiểu siêu ổn à hiểu siêu ổn ok em dạ, xin là, dạ. em xin giới thiệu em là duy in trần. in trần à? nào ok intern ông biết hay nhỉ minh quả mẹ lên tầng hai quá bơm mẹ ngao tốt bao nhiêu lực các anh em ơi 50 lính cơ mà Ôi anh, anh, anh có anh thao à có anh thao à? ok anh hiểu nha chỉ có còn con hàng bot lên này sao máu này lên lên lên lên lên lên lên tuổi gần mất anh ạ anh ra mặt luôn anh ra mặt này ra luôn gì vậy đẹp cái gì vậy ờ? con hàng con hàng con hàng con hàng Ô anh Kiều ơi, anh Kiều, sao anh Kiều ơi sao sao sao sao sao sao em một kiếm răng cưa em có kiếm răng cưa không ra đâu ê ê ê ê chết ui ui ui ui ui ui ui ui đi của mày qua mày qua mày qua flash flash flash này pin lắc pin lắc em ơi lắc em ơi em có nhảy pin không thằng ấy sẽ đẩy cả tôi ấy sẽ đẩy rồi em có nhảy pin không thì mà pin lắc quá à pin kìa càng gì đang đánh bình thường nó nó nặng 107 từ vị trí của tôi còn tôm máu mực ui thế là game này không được 22 mạng rồi à nãy toàn acid anh hiểu à ờ. bây giờ mới có 11 mạng à mới được 50 phần trăm à chắc đâu anh ạ anh em nghĩ là vẫn được đấy duy incheon và siêu seoul nha mọi người cảnh đi trời duy đánh ngài ao top hai level sống trung lính anh em anh em lại bảo duy tặng hàng mới sắm được cái hàng thôi oán à oán cho đúng là được à à kể kể mà kể mà kể mà đã quen rồi đã quen rồi anh em Goan à, Goan Blitz là sao nhỉ? Goan lu là sao nhỉ? Goan à, Goan tiếng Anh là gì đã đâu? Xem thử. À muốn à, muốn lu à? Sao lại muốn Blue? Oh, kệ đi. Mình nói nó hiểu là được mà, nói nó hiểu là được. in Inlit này là in inlit từ uh, từ Thái Lan về và đem <laughs> nói người ta không hiểu nhưng mà cố gắng cho người ta hiểu là được là là là là cái mục mục mục mục đích là để cho người ta hiểu được mà ra ba nó ở đây này anh rồng rồi rồi rồi anh đang vô anh đang vô đang vô tao chạy hai, hai, hai, hai thằng tao đi đây support nè ok anh em có một mạng nữa nha anh hiếu okay, dạ, okay, dạ, dạ. mười mạng nữa anh hiếu ơi mười à mười à mười hai rồi mười hai ờ còn mười đúng rồi còn mười thôi còn mười đó. rồi hên xui tất cả thứ giả luôn đi đúng rồi mà bạn vẫn lát này, bot này anh em thử bot đi thử bot đi hôm nay mà đánh đừng có lỗi như hôm qua là lên kim mương hai anh em nhá hôm qua thì phải đánh ngáo vậy và là ngáo và đánh nó bị hừng đánh nó bị uh, món chó quá đánh kiểu đúng kiểu món chó luôn á đừng có món chó như hôm qua là lên Top và Win ơi, ủa trời ơi, team mình pick đẹp quá, pick đẹp quá Lìa máu không là cái số rồi đó Lìa máu không là cái số rồi Sela đi, đi z trời ơi, toàn là con bốc phục Rồi, xong ของเราที่ได้เขียวไอ้เขียวเปรี้ยว tăng tham kinh quá đây con hàng con hàng được đâu mẫu này ăn máu à em được thì em luôn bách thôi anh ơi bách thôi anh ơi mất baron á đã dạ được xa đâu đạt được luôn nhiều chắc cho nó về mày tè đấy mày tè đấy em còn tele nha Thôi về đi ba, định định định định dài quá à. Dài quá, đẹp dài quá. Đè cũng được. Đè. Ok ok ok. 2010 trời ơi. Hello Bùi Nhật, hello tất cả các em ủng hộ nhá. 300 anh em mỗi anh em like like share thì cái thêm thông tin lên lại cái à, cái chuông đấy. Ờ mình đang kim vương 3 anh em ơi. Mình đang kim vương 3. Vương 3 game này game đầu tiên em đầu tiên kim vương ba ráng uh, lên kim vương hai hôm nay ranh việt còn sắp mặt lờ mà mày đặt trên hàng đồ này nọ à trời ơi thì sắp mặt lờ mẹ ranh việt thì liên quan gì đến cái việc không được chơi đơn hàng đâu <laughs> vô lý tôi sắp mặt ranh việt nhưng mà tôi ở thách đấu không ạ à? thách đấu thì thua thách đấu bình thường có gì đâu Nghe sắp mặt rồi bây giờ bên hàng tôi lên kim vương ba nè ông qua ông leo lên kim vương ba đi trời ơi liên quan sắp mặt bên Việt Nam phải trả liên quan đến cái việc gia đình hàng đúng luôn những kiểu ông ông không biết đi xe đạp ông nếu liên quan đến cái việc không không ông không được đi xe máy thì phải nếu liên, liên quan chả có liên quan ông cái logic ông thì phải những cái thằng thì phải ơ ơ thích phải nồi logic à, của logic của ông là cho đi thì mẹ đi ờ, đi làm gì ta đi làm gì cho phù hợp với ông logic này là kinh doanh là đéo được rồi đó logic này kinh doanh là người ta người ta lỗ đó lỗ vốn đó <laughs> em có tele nha ok ok logic thì quan trọng lắm à, như là tôi người Việt Nam mà tôi muốn biết ít tiếng Anh đấy liên quan đeo gì rồi ôi cái con mình nói nó đánh lít này đánh kinh đấy nhở lít sao đánh như vậy thì ai chơi lên trời đánh kinh đấy nhở mày ủi vô phát ba thằng tụt máu luôn kìa con lít này năm ba nha năm ba bảy nha chứ không phải là săn kia lắm nha hai món rồi xong rồi xe xong rồi không trời hiếu không có văn tục đâu có văn tục đâu nói đàng hoàng lịch sức vãi trưởng ông bảo văn tục đó không có không có văn tục ok anh em mọi người bấm like xem gì cả nhá hên quá hên quá game đầu tiên ui trở lại 21 điểm ừ. 21 à đấy bình à, thường được được nhiều bình thường được nhiều bình thường toàn được 19 thôi 19 nó ngon à. đó gì ba bà em đang 60 điểm anh hiểu không nếu mà à. em mà bị 19 là thiếu à, thiếu đúng không? Một điểm. Ăn được 20. 21 luôn. Được 20 thôi cũng được. Rồi. 20 mà trừ 3, trừ 3 game này ao còn 17. Hello Hiệp Quý oh, nha. Hello anh Trí, hello anh Trí buổi sáng. Nói chung em nhớ follow kênh nha. Mình á thì nếu mà so về thách đấu á